Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Khôn 3 năm dạy 1 giờ, Phạm Công Tạc xẻ được bao nhiêu trong 19 tỷ liên quan đến vụ Việt Á Ông Trung Ngọc Anh thì đã vào tù, lộ ra căn nhà hàng trăm tỷ, một tài sản rất khủng Ông Trung Ngọc Anh với vai trò là Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ vào năm 2020 Ông ký quyết định chi 19 tỷ đồng cho nhóm nghiên cứu dởm của Học viện Quân y và Công ty Việt Á đã lộ rõ ràng đây là dự án khống vì Việt Á nhập toàn bộ kit xét nghiệm của Trung Quốc về dùng chứ chẳng có nghiên cứu nào cả. Như vậy là bộ máy lãnh đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ đã xẻ thịt 19 tỷ ấy chia nhau. 19 tỷ chia nhau đó đương nhiên người có quyền cao nhất hưởng nhiều nhất. Đó là ông Chu Ngọc Anh, sau đó thì mới có thể đến ông Phạm Công Tạc và những người khác. Như vậy ông Phạm Công Tạc chỉ là người ăn ké, tuy nhiên ông Tạc lại nhận hình phạt nặng như ông Chu Ngọc Anh. Đây là hình ảnh dự án vẽ ra 19 tỷ làm nhiều quan tham thèm muốn. Với căn nhà hàng trăm tỷ, đây là bằng chứng ông Chu Ngọc Anh ăn ở rất nhiều dự án khác nhau trong cuộc đời làm quan của mình. Điều này ông Nguyễn Phú Trọng cần phải phanh phui cho tới cùng. Còn với ông Phạm Công Tạc ăn bao nhiêu trong 19 tỷ thì cũng cần phải khui ra là người ăn theo ông Trung Ngọc Anh nhưng lại mất chiếc ghế thứ trưởng và bản thân bị tống vào tù thì quả thật đây là cái ăn của người dại. Và vì sao lại dại mà điều mà dư luận đặt ra là vì vụ án cưỡng bức dân mua bộ ký xét nghiệm giảm với giá cao cắt cổ nếu không sớm thì muộn cũng sẽ bị bại lộ. Với trăm tỷ thì gọi là lớn chứ 19 tỷ chỉ chỉ là tham nhũng vặt. Để những món tiền vặt vãnh làm mất ghế thì đấy là sự dại dột làm quan với chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam là phải ma, chứ dại dột thì đi ở tù sẽ chào đón họ ngay lập tức. Ở Bộ Khoa học và Công nghệ có nhiều người cũng có khả năng cao tham gia sẻ số tiền 10 tỷ 9 tỷ ấy, nhưng họ gần như không bị nhắc đến. Đó là trường hợp của ông Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt. Sai phạm của nhóm nghiên cứu này kéo dài đến đời ông Đạt làm Bộ trưởng và chính ông ký văn bản ban hành kết quả nghiên cứu rộng, nhưng ông vẫn bình chân như vậy. Đây là hình ảnh ông Chu Ngọc Anh, người làm ông Phạm Công Tạc phải vào trạm tù. Liên quan đến công ty Việt Á, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Công Tạc, nguyên Thứ trưởng Bộ Học và Công nghệ vào ngày 7 tháng 6. Ông Tô Ân Sô, Trung tướng tránh văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam đã lên phương tiện truyền thông khẳng định ông Phạm Công Tạc cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bị bắt về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trong khi đó, sếp của ông ta là Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt thì không bị bắt, thế mới cày Bị bắt xong mới thấy ăn mặc các không đáng mà để bị mất hết đến như vậy. Ông Phạm Công Tạc bị bắt do liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Ông Phạm Công Tạc, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc quản lý sử dụng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia, nghiên cứu chế tạo bộ kit xét nghiệm COVID-19 gây thất thoát, lãng phí tài sản của nhà nước đã phạm vào tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát, lãng phí nó được quy định tại khoản 3 điều 219 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung vào năm 2017. Đây là hình ảnh ông Phạm Công Tạc. Giờ này ở trong tù ngẫm lại những sai lầm vì thiếu khôn ngoan thì đã muộn. Sự nghiệp đã chấm dứt và cả danh dự cũng bị mất luôn. Quan trọng hơn là cả những khoản tiền trục lợi ít ỏi trong trò nghiên cứu giả tạo ấy cũng sẽ bị cơ quan điều tra truy thu chứ chẳng có chuyện giữ kín được khôn ba năm dạy một giờ, chính những sự lọc lõi, khôn lành trèo lên chức thứ trưởng để rồi một giây phút tham tiền đã đánh mất hết tất cả. Xem ra sức cám dỗ của đồng tiền đối với ông cựu thứ trưởng là rất lớn. Hết thuốc chữa. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vào trại với cục tức to như núi, Trung Ngọc Anh hận vì ăn bạc cắt nhưng ôm họa lớn. Khi cả Trung Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long bị bắt những sai phạm bị phơi ra gần hết. Kẻ chủ mưu dần dần lộ diện, cho đến bây giờ thì chùm cuối vẫn là Nguyễn Thanh Long, chứ chưa có ai khác. Ông Trung Ngọc Anh chỉ là người liên đới chịu trách nhiệm cùng với chùm cuối Nguyễn Thanh Long mà thôi. Trong vụ kit xét nghiệm dởm của công ty Việt Á, chỉ có Nguyễn Thanh Long đạo diễn cho cuộc chơi này, chứ không ai khác. Đấy là chuyên môn của Nguyễn Thanh Long và là cái khung trách nhiệm của ông, nên ông là người chủ mầm đến hình ảnh ông Trung Ngọc Anh bị bắt. Trung Ngọc Anh đang giữ một chiếc ghế rất to, to hàng đầu trong các ủy viên Trung ương Đảng. Cơ hội để vào ủy viên Bộ Chính trị ở nhiệm kỳ sau là rất lớn. Tuy nhiên, không hiểu vì sao mà ông này lại tham tiền, bỏ mất cơ hội chính trị cực kỳ quan trọng như vậy. Đồng tiền đã làm mù đôi mắt trong trường hợp ông Trung Ngọc Anh quả không sai tí nào. Vào ngày 7 tháng 6 vừa qua, ông Trung Ngọc Anh cùng với ông Nguyễn Thanh Long đã bị C03 của Bộ Công an cho khám xét nhà và bắt tạm giam ngay lập tức. Sự nghiệp chính trị của ông Trung Ngọc Anh trở thành trò bụi ngay từ đây. Chiếc ghế của ông Trung Ngọc Anh là ghế hái ra tiền, không phải có tiền là có thể mua nó được. Để leo lên chiếc ghế này ngoài lý lịch phải cực đỏ thì việc chi hàng núi tiền là không thể thiếu. Làm chính trị là kinh doanh, kinh doanh ở đây không phải kinh doanh hàng hóa thông thường mà là hàng hóa rất đặc biệt, đó là quyền lực. Việc mua được chiếc ghế mất núi tiền, quan chức nào cũng bị áp lực để thu hồi vốn và sinh lời vì thế mà vét là nhiệm vụ họ tự đặt ra khi mỗi nhiệm kỳ được trao đến tay. Thời kỳ ông Nguyễn Phú Trọng đang thanh trừng mà vơ vét không có chọn lọc thì cái kết quả ngồi vào tù là rất khó tránh. Chiều ngày 7 tháng 6, sau khi Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội họp bất thường truất phế chức chủ tịch thành phố của ông Trung Ngọc Anh thì ngay sau đó là lệnh khởi tố được công tố bố và C03 đã xua quân đến nhà ông Trung Ngọc Anh tiến hành khám xét và bắt giam ông này. Đây là hình ảnh khu nhà của ông Trung Ngọc Anh, một khu nhà cao cấp nơi đắc địa của thành phố Hà Nội với trị giá lên nhiều triệu đô la. Nhà của ông Trung Ngọc Anh ở khu biệt thự trên đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Tử Liêm, Hà Nội đây cũng là căn biệt thự rất nhiều triệu đô la. Phải nói rằng nhà của quan chức cấp ủy viên Trung ương Đảng rất to lớn. Với lương nhà nước hiện nay trả cho ông này thì phải đến nhiều thế kỷ mới có thể mua được nếu ông không ăn gì. Ông cựu chủ tịch Hà Nội bị khởi tố và bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo điều số 219 của Bộ luật hình sự được cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 thực thi vào ngày 7 tháng 6. Ông Tôn Sô, Trung tướng, tránh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết ông Trung Ngọc Anh khi làm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ và ông Phạm Công Tạc bị cáo buộc vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao, quản lý, sử dụng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia về nghiên cứu chế tạo kit xét nghiệm COVID-19. Hành vi này gây ra thất thoát lãng phí tài sản của nhà nước. Ông Trung Ngọc Anh, 57 tuổi, quê ở Ba Vì, Hà Nội Ông từng làm bí thư tỉnh ủy Phú Thọ, Thứ trưởng Khoa học Công nghệ, rồi làm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ từ tháng 4 năm 2016 cho đến tháng 9 năm 2020. Đến tháng 9 năm 2020, ông làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, một tháng sau khi người tiền nhiệm là ông Nguyễn Đức Trung bị bắt giam trong 3 vụ án liên tiếp. Đây là hình ảnh ông Trung Ngọc Anh, người ăn ít mà cũng bị quật. Vai trò của ông Trung Ngọc Anh là hỗ trợ cho Nguyễn Thành Long hợp thức hóa kết quả nghiên cứu của Học viện Quân y và Công ty Việt Á để tổ chức mafia y tế này đưa bộ kit xét nghiệm dởm nhập từ Trung Quốc ra buộc người dân phải mua dùng với giá rất cao và chất lượng thì rất tệ. Với hành động trợ giúp, nhiều người đánh giá phần thưởng trong Trung Quốc Anh chỉ là ăn bạc cắt. Việc ông Trung Quốc Anh chỉ là ký quyết định chi gần 19 tỷ cho nhóm nghiên cứu dởm hợp thức hóa kết quả nghiên cứu rồi sau đó cùng nhau xé lẻ số tiền ngân sách gần 19 tỷ ấy ra để chia chác cho nhau. Trung Ngọc Anh ăn bạc các, Nguyễn Thanh Long thì ăn bạc tỷ, vậy mà kết quả hai ông lại ngang nhau. Vào trại giam, át hẳn ông Trung Ngọc Anh ôm một cục tức to như núi nhưng vẫn không thể nào khiếu nại. Khiếu nại sao được khi mà tội chứng đã rành rành ra đó.